Chào bạn, trong video này thì Nguyễn sẽ đưa ra một giải pháp hàng riêng dành cho các mô hình quán F&B từ đó là quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, bạn ở những quy mô khác nhau đều có thể sử dụng và đó là chúng ta cần phải có cái hệ thống bán hàng riêng và trong cái hệ thống bán hàng riêng này nó cho phép chúng ta kết hợp các nền tảng như Facebook, TikTok, Google, Zalo và app bán hàng để có thể đưa khách hàng từ bên ngoài vào trong hệ thống của chúng ta và từ đó thì chúng ta có thể à, chăm sóc khách hàng cách tự động và bán sản phẩm và cái bán một cách hiệu quả và bên cạnh đó thì nó cho phép chúng ta giảm tối đa trong cái việc mà để tăng doanh số bán hàng kết hợp với các cái mối quan truyền thống như là app bán hàng với cái hệ thống bán hàng riêng của mình và đặc biệt là khi bạn mà sở hữu được cái big data khách hàng lớn ở trong hệ thống thì chắc chắn việc kinh doanh của bạn phát triển thành bền vững và không sợ đối thủ bên ngoài à, cạnh tranh và chúc bạn thành công nếu như bạn sự quan tâm hãy follow kênh